chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp anh em đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả cao và anh em có thể lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em Đấy, phần trăm thắng của anh em nó rất là cao mà anh em ờ, lắc được cái bộ hột tài xỉu này thì ờ, nó cũng có cái lợi cho anh em cái lợi thứ nhất là cái bộ hột này nó anh em có thể giữ tài giữ xỉu Đấy, giữ tài giữ xỉu theo ý muốn và thứ hai nữa là cái bộ hột này cái uh, bên cơ sở tôi đã làm cái bộ hột tài xỉu này nó phá được hầu như là những cái thế hột tài xỉu khó đó những cái à, thế hột tài xỉu khó thì anh em à, đi lắc cái thì anh em biết rồi Đấy. anh em đi chơi tài xỉu nhiều thì anh em đi đánh tài xỉu cũng đã biết rồi là cái thế hột khó nó như nào Đấy, như thế hột khó thì à, tôi à, cũng lưu ra cho anh em hai ba cái thế hột khó gọi là khó nhất thời điểm à, hiện tại bây giờ để cho anh em đi à, chơi anh em có thể là áp dụng vào đó hoặc là anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em à, gặp những cái chén thế như này thì anh em không phải phải sợ hay là không cần phải run để cho cái để cái cuộc chơi của mình nó có hiệu quả hơn Đấy, thì đây là cái thế hột khó này Đấy, đây là cái số hột khó thì thế hột khó này khi mà anh em lắc bình thường ấy, thì là cái tỷ lệ của nó xuống xỉu rất là cao nhé xuống xỉu rất là cao thì cái chén này bắt buộc là anh em phải giữ được tài Đấy, bắt buộc là anh em phải giữ được tài thì tôi chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường thôi không cần phải cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nhá chỉ cần cách lắc bình thường thôi là mặc định của nó xem là nó đứng ở tài hay là đứng ở xỉu đó nó vẫn đứng ở tài đúng không anh em thì là cái bộ hột này nó rất là hiệu quả anh em nào mà đã sử dụng rồi anh em biết còn anh em nào chưa sử dụng thì anh em có thể đến cơ sở anh em test cái bộ hột này anh em cảm thấy ưng ý thì anh em mua còn không ưng ý thì tôi cũng không ép anh em nhé đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột hoàn toàn không tang không tang như nào không tang là khi anh em đến sân chơi anh em bỏ nước muối này đấy, nước muối nó sẽ nổi như này đấy, nước muối nó sẽ nổi như này nhá đó là cái nước muối đầu tiên đó nước muối giờ tôi sẽ thử cho anh em nam châm này nam châm đây nha đấy. Đấy, 5 châm nắp hoàn toàn không uh, à, tan đó tôi đã thử cho anh em tăng tích còn cái cuối cùng nó chính là cái dọi đèn đấy dọn đèn này tôi sẽ lấy đèn lát tôi sẽ thử cho anh em cho mượn đèn lát mượn tí thôi đây là đây thử cho anh em đèn lát này đây, mặt năm lên này mặt hai lên này đấy em thấy à, đẹp không hột cực kỳ đẹp luôn bốn này năm này hai này Đó. anh em thấy không rất là đẹp đấy thử tăng tích của cái bộ hột nó đã xong đấy, bộ hột hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em đấy, bao cả trẻ hột cho anh em và cái à, quan trọng nhất của cái bộ hột này đó chính là cái cách lắc mà anh em thể giữ được tài giữ được xỉu đấy, để cho anh em đi đến sân chơi anh em có thể giành chiến thắng nó cao hơn nhá đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi thì là tỷ lệ của nó đi rất là đều đấy, đều thì anh em có thể là đánh đua đánh 5 năm đấy, đánh xanh chín thì bộ hột này nó đi đều để anh em ờ, rất dễ để anh em lắc nhá đấy, đi đều đấy, đấy vừa rồi là chén xỉu chén xỉu thì chén này nó sẽ lên tài tầm 80 90 phần trăm nó lên tài Đó, 346 vẫn là cái ca bình thường như vậy thì anh em cứ lắc bình thường thôi Đó, như thế này thôi là cái tỷ lệ của nó xuống xỉu cứ cho anh em là một chén tài một chén xỉu một chén tài một chén xỉu đó chén xỉu <laughs> đúng không anh em Đấy, thì tiếp tục vẫn như vậy thôi anh em cứ lắc như vậy thì là nó sẽ cho anh em là chén tài đó tài Đấy thì bây giờ tôi sẽ ờ, giới thiệu và chia sẻ cho anh em cái mẹo lắc tài xỉu cái mẹo lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em đấy thì cái cách mà anh em giữ được tài hay là giữ được xỉu thì nó cũng như nhau thôi đấy giữ tài giữ xỉu nó như nhau thôi thì anh em nào mà muốn biết thêm về cái cách lắc và cái bộ hột thì anh em đến cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé đấy thì uh, tôi già tôi sẽ giữ tài cho anh em này đang tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé Đấy, 3 4 6 này tiếp tục vẫn là giữ tài cho anh em này Đấy, 2 5 6 này tiếp tục giữ tài ba năm sáu này sáu sáu một này ba bốn sáu này